Xin chào các cô chú, các anh, các chị Hôm nay à, Duy Mạnh xin giới thiệu một chiếc máy giặt công nghiệp nhãn hiệu Sanier công suất 17 kg Với công suất 17 kg thì một mẻ sẽ giặt cho chúng ta được 17 kg đồ vải khô và nếu cửa hàng giặt chăn thì sẽ giặt được hai chiếc chăn trên một mẻ à, và hình ảnh quý vị và các bạn đang xem đây là máy giặt Sanier 17 kg Ở chiếc máy này thì còn rất mới chiếc máy này còn rất mới sử dụng biến tần giúp cho thiết bị vận hành êm ả và rất tiết kiệm điện Thứ hai là vẫn sử dụng bộ điều khiển nguyên bản của Nhật Bản Không cần phải thay thế Bởi vì chiếc máy này rất là mới Đó. À, cửa mở bằng tay nắm cơ cửa nằm cửa mở tay nắm cơ và đây là bên trong lồng thì chiếc máy này rất mới và đã được bảo dưỡng cẩn thận cả về cơ khí cả về điện và vâng. ờ, doang cửa cũng vẫn còn gần như là mới luôn ạ đây là doang cửa này các chi tiết máy còn rất là đẹp và đây là bên trong lồng và với Sanebo đen 17 này thì lồng sâu lỗ đột côn thép không dỉ dày dặn Đấy, khi mà máy giặt thì sẽ vò rất là sạch cấp nhiều nước thì với chiếc máy giặt Sanier 17 kg này thì sẽ phù hợp cho những mô hình cửa hàng giặt là cho những người mới bắt đầu khi mà lượng việc chưa có nhiều chẳng hạn. Và với model này thì phù hợp cho mô hình cửa hàng giặt là cả ở thành phố lẫn ở nông thôn. ngoài mô đen giặt được hai chiếc chân một mẻ ra thì à, công ty phân phối rất nhiều mô đen khác từ 20 cân 22 cân 25 cân 30 cân 35 cân rồi to hơn nữa à, quý vị và các bạn cần tìm hiểu về thiết bị giặt sấy công nghiệp như máy sấy công nghiệp máy giặt công nghiệp máy giặt khô máy là lô thì vui lòng liên hệ với công ty qua hotline 0963 155 622